chào mọi người nhé, mình tên là Toàn, hiện đang sống và làm việc tại tỉnh Siga. Hôm nay mình à, xin hướng dẫn mọi người cách mà khi mà ngừng việc ở công ty à, Nhật Bản thì mọi người cần phải có những cái giấy gì khi mà mọi người nghỉ việc. Đầu tiên thì đối với những thực tập sinh thì không cần nhưng mà đối với những kỹ sư ấy, thì à, cái việc mà nghỉ việc công ty ấy, thì các bạn cần những giấy tờ sau. Cái số 1 là tai sư cự số mê này là giấy chứng nhận nghỉ việc cái thứ hai là cái uh, Hoken Đấy. cô c à nó lên kinh Hoken cái này cái này là cái giấy uh, uh, lên kim của mọi người cái giấy xác nhận nghỉ việc và cái xác nhận là cái giấy mà nghỉ việc của công ty nó cấp giấy này hai là cái cô nhô Hoken là cái giấy bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc các bạn phải phải xin cái tờ này bởi vì nếu không có hai tờ này nếu mà các bạn về Việt Nam ấy hoặc là nghỉ việc dài ấy, thì các bạn sẽ mất quyền lợi là không được cấp cái tiền trợ cấp hàng tháng từ 15 đến 18 mang các bạn ở nhà Đấy, à, tiếp theo các bạn nhìn này đây là cái giấy tai sơ mê hình thức của cái giấy như này thì có ngày nghỉ việc và thời gian các bạn làm việc và tên địa chỉ công ty hoặc sẽ có dấu ở list cái giấy này để các bạn xin công ty mới thì bắt buộc có giấy này nếu không có giấy này thì công ty mới họ sẽ không tiếp nhận mình thì tiếp theo là cái giấy mà giấy xác nhận à, nghỉ việc mà cái lên linkin ấy mình ok lên là nó nó cho cái giấy mình đây là giấy xác nhận các số các mã số để cấp cho công ty mới để nó làm cái cái lên ờ, linkin tiếp theo cho mình nên là cái giấy cái thẻ token cho mình ấy Đấy, cái số token nó có sẵn đây này nó mình xuống đây để mình gửi cho công ty mới và một cái bảng nữa là cái bảng Konyo Ken là cái giấy bảo hiểm cái giấy thất nghiệp nhé khi mà các bạn cấp có hai giấy này mà các bạn trong thời gian 3 tháng mà các bạn chưa xin được việc ấy thì các bạn cầm cái giấy này ra HaraWork gần nhất khu mình ý, khu các bạn ở ấy. thì các bạn khai khai báo rồi thì là uh, trong một tuần hay hai tuần đấy nó sẽ bắt các bạn lên để tham gia các cái chương trình khóa của nó ấy. thì các bạn lên một hai lần thì ờ, mỗi lần lên thì các bạn nó sẽ giả giả tiền mà theo từng tháng một ý, là các bạn chưa xin được việc là tầm khoảng uh, ờ, 8 man đến 10, 10 14 man tùy theo cái mức tiền các bạn đóng ở công ty trước đấy nhớ là cái cái cái cô nhô ok này là từ 3 tháng trở lên nhé chứ dưới 3 tháng là không xin được không cấp được tiền đâu trên 3 tháng là lên còn cái tiền cô như ok này tùy thuộc vào các bạn đóng công ty bao nhiêu đấy đây cái tờ cô như ok này là có hai tờ nhé một tờ nhé các bạn nhớ nhé một tờ là không phải một tờ là không đủ đâu phải là hai tờ thì mình mới xin được hard work đây là toàn bộ video mình hướng dẫn mọi người khi mà Ờ, uh, xin nghỉ việc một công ty nào đấy các bạn cần đòi công ty những giấy tờ gì đấy là quyền lợi các bạn nếu không có thì là các bạn sẽ bị thiệt thòi về nhiều cái đấy thứ nhất là không được tiền trợ cấp thất nghiệp cái hai là khi mình nghỉ việc thì mình không có giấy tờ đầy đủ để mình xin cho công ty mới để chúc các bạn thành công nhé có gì không hiểu các bạn hãy comment dưới dưới mình sẽ hướng dẫn thêm xin chào các bạn